Lần đầu tiên kể từ thảm họa đại nhảy vọt thời Mao Trạch Đông 60 năm về trước, con số chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo dân số sụt giảm. Đây là dấu hiệu bắt đầu của khủng hoảng dân số của quốc gia này và có thể ảnh hưởng sâu rộng tới cả quốc tế. Hoài Giang xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên Vàng Cổ. Kính chúc quý vị ngày 29 Tết có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, mới đây, Cục Thống kê Quốc gia NBS Trung Quốc đã công bố con số cuối năm 2022 cho biết quốc gia này đã giảm khoảng 850.000 dân. Reader cho biết theo các con số này thì Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất trong năm nay, thay vị trí của Trung Quốc. Ngay sau đó, một làn sóng thảo luận đã nổ ra từ truyền thông quốc tế. Theo tờ The Guardian, dẫn lời một quan chức Trung Quốc đã nói ngay trước khi số liệu được công bố. Các chuyên gia trong lĩnh vực dân số và kinh tế đã dự đoán rằng năm 2022 hoặc muộn nhất là 2023, Trung Quốc sẽ tiến vào thời kỳ dân số liên tục sụt giảm. Hãng tin CNN cùng dẫn lời chủ và kinh tế trưởng Pinpoint Asset Management, ông Zhang, với quan điểm tương đồng, dân số có thể sẽ giảm từ năm nay cho đến nhiều năm tới. Theo tờ Financial Times chia sẻ, đây thực sự là một bước ngoặt lịch sử khởi đầu cho sự suy giảm dân số lâu dài và không thể đảo ngược. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ tuần này, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu của ông Tập Cận Bình, đã ám thị rằng điều tồi tệ nhất có thể đã qua đối với nền kinh tế nước này trong ngắn hạn. Nhưng các nhà kinh tế chỉ ra rằng sự biến mất của lợi tức dân số của Trung Quốc sẽ là một thách thức lớn trong tương lai. Thực tế thì nhà cầm quyền Trung Quốc vốn không thực sự quan tâm đến người dân sống chết ra sao, mà chỉ quan tâm đến lợi ích của chế độ như thế nào. Gần đây nhất là tuyên bố lạnh người của Bí thư Đảng ủy Thư viện Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh là trưởng Văn Trung khiến cộng đồng mạng Trung Quốc thêm phen kinh hoàng. Thêm 5 triệu người nữa chết cũng chẳng có gì to tác Trong cảnh đồng bào đang ngập lặng trong sóng thần Covid-19, người chết đã bị chất đóng bên vệ đường. Ban đầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng từ ngày 8 tháng 12 năm 2022 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023, chỉ có 37 người chết vì COVID-19 trên toàn Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ sau đó vài ngày, chính họ lại thay đổi con số từ 37 lên 59.938 người với tốc độ tăng chóng mặt. Phải chăng con số này đang che giấu những lời nói dối tay đình của chính quyền này? Thuật nói dối tay trời vì những con số chênh lệch quá lớn trên, nhà bình luận thời sự Hồng Kông Phùng Huy Can đã viết bài có tựa đề Nói dối sợ con số thống kê, nói dối tài Đình thì không sợ gì hết. Ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang cố gắng khiến mọi người rơi vào cái bẫy dữ liệu mà họ thiết kế ra. Ban đầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng từ ngày 8 tháng 12 năm 2022 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023 chỉ có 37 người chết vì COVID-19 trên toàn Trung Quốc. Nhưng chỉ sau vài ngày, số người tử vong đã tăng chóng mặt từ 37 người lên 59.938 người với tốc độ kinh hoàng. Thông thường mọi người sẽ nghi ngờ 59.938 tương đương với khoảng 37 x 1.620 bằng 59.940, con số 37 rõ ràng là giả mạo. Vậy con số 59.938 liệu có thể là thật? Ông Phùng Hy Can đưa ra một giả thuyết khác rằng cả hai con số đều là giả. Bài viết cho biết thông tin trên có nguồn gốc từ tin tức của giới chức Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là bằng chứng để chắc chắn, không thể phủ nhận. Nếu con số 59.938 là thật thì 37 ắt là giả, nếu con số 37 là thật thì 59.938 ắt là giả. Tất nhiên, 59.938 và 37 đều có thể là giả. Kỳ thực, các số liệu do Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc công bố vào ngày 14 tháng 1 chứng minh rằng chính phủ vẫn luôn lan truyền thông tin sai lệch và tin giả. Bài viết chỉ ra rằng những thủ đoạn lừa dối kỹ thuật số mà Đảng Cộng sản Trung Quốc bày ra thực sự đã vượt quá mức phi lý theo nghĩa thông thường. Vì nó quá phi lý và khác xa với tình hình thực tế nên mọi người không thể không tin đôi chút. Kiểu lừa dối này đã được Hitler sử dụng trước đó rất lâu, tức là nói dối tài đình dễ lừa người hơn những lời nói dối nhỏ bé. Theo phân tích của ông Phùng Hy Canh, người Quảng Đông có câu nói nói dối sợ con số thống kê nhìn chung là đúng. Nhưng cuốn Miham, cuộc tranh đấu của tôi của Hitler ghi lại rằng có một cấp độ nói dối cao hơn là nói dối vụ lớn, sẽ không sợ con số thống kê. Hitler đã chỉ ra rất sâu sắc rằng quân chúng chỉ có kinh nghiệm nói những lời nói dối nhỏ. Họ không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng trên thế giới lại có những lời nói dối tài đình. Vì vậy, họ thường tin vào những lời nói dối tài đình một cách vô thức. Nguyên văn của Hitler như sau, họ không tin rằng người khác có thể bóp méo sự thật một cách trắng trợn và mặt dày vô sĩ như vậy. Ngay cả khi ai đó vạch trần sự dối trá, họ vẫn sẽ nghi ngờ và dao động trong một thời gian dài. Hơn nữa, còn ít khi cho rằng có một số chỗ cần giải thích trong đó. Ở cuối bài viết của mình, ông Phùng Hy Can nói từ đó chúng ta có thể thấy rằng chỉ cần bạn nói dối đến mức cực đoan và biến nó thành một lời nói dối cực lớn, nó sẽ có vẻ đáng tin cậy bởi vì nó quá vô lý, vượt khỏi sức tưởng tượng của con người. Có lẽ hiểu tâm lý người Trung Quốc hiện nay chính là Hitler, nhà độc tài người Đức. Cũng về vấn đề này, bình luận về việc vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn đưa ra dữ liệu sai lệch thái quá như vậy. Ông Hu Bin, tổng biên tập ấn phẩm Mùa xuân Bắc Kinh nhận định, đây là chiến lược khuấy nước đục mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn hay dùng. Khi bị đặt, tôi sẽ thẳng thừng bị chuyện lớn hơn một chút. Một khi những lời bị đặt đã vượt qua sức tưởng tượng của một người bình thường, vậy thì khi một người bình thường suy đoán và ước tính số liệu thật, họ sẽ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của mình và thay vào đó, họ sẽ đưa ra một con số tương đối thấp. Ông nói với VOA rằng giới quan chức biết rõ sẽ chẳng ai tin vào những con số liệu của họ và họ cũng không mong cầu ai phải tin bởi vì họ đang cố tình khuấy nước đục mà thôi. Chỉ cần các số liệu tử vong trở thành một vụ án bí ẩn, không có manh mối và không ai giải thích được, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phần nào đạt được mục đích của mình. Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố kiểm duyệt thông tin và đàn áp ai nói khác họ về COVID-19. Vâng, khi cả thế giới lên tiếng đòi Đảng Cộng sản Trung Quốc minh bạch thông tin về tình hình dịch bệnh, khi Affinity cho rằng số người chết vì COVID-19 tính từ đầu tháng trước có thể là 600.000 người, gấp 10 lần con số 60.000 người mà Đảng Cộng sản Trung Quốc mới công bố gần đây. Tuy nhiên, bản thân con số 60.000 người đó cũng là được chính Đảng Cộng sản Trung Quốc chớp nhoáng thay đổi từ một con số nhỏ đến mức không ai tin mà họ đưa ra trước đó thì lúc này Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố sẽ kiểm duyệt thông tin trái chiều và đàn áp những ai nói khác họ. Theo The Guardian của Anh Quốc đưa tin vào ngày 19 tháng 1 năm 2023. Tết đến rồi, mọi người vui vẻ nghỉ ngơi và đoàn tụ cùng thân nhân gia đình. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như không vui khi thấy các thông tin online vẫn không đồng ý với thông tin từ các kênh chính thức của chính quyền Bắc Kinh. Họ gọi đó là những tin đồn gây tâm lý u ám trên môi trường online, ảnh hưởng tiêu cực đến mùa lễ hội Chương trình cải thiện online lễ hội mùa xuân kéo dài một tháng sẽ nhắm mục tiêu đến những ai lan truyền những gì chính quyền cho là tin đồn về làn sóng lây lan của COVID-19 và về trải nghiệm thực tế của bệnh nhân. Cơ quan quản lý mạng quốc gia sẽ làm sạch chuyên sâu thông tin sai lệch và các vấn đề khác để ngăn chặn tâm lý u ám. Họ chỉ ra cụ thể việc điều tra và trừng phạt những tin đồn online liên quan đến dịch bệnh và bị đặt về trải nghiệm thực tế của bệnh nhân, cũng như bị đặt hoặc chia sẻ về các phương pháp điều trị giả dối. Thông báo cho biết chương trình này sẽ ngăn chặn việc đánh lừa công chúng và gây hoang mang xã hội. Trên Internet và các mạng xã hội hiện nay tràn ngập những câu chuyện cá nhân của những người trực tiếp liên quan đến COVID-19 kể lại rằng họ phải vật lộn để tìm thuốc hoặc dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay mất đi người thân vì căn bệnh này, thậm chí phải xếp hàng để đăng ký tang lễ cho thân nhân hoặc những khó khăn gặp phải khi đặt chỗ ở lò hỏa táng. Nói chung, về vấn đề COVID-19 và dân số, năm nay các cơ quan kiểm duyệt của Trung Quốc dường như đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát các bình luận trên mạng xã hội. Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chương trình vào dịp Tết này cho thấy một lần nữa họ nỗ lực dập tắt bất đồng chính kiến và đảm bảo môi trường online của Trung Quốc chỉ có thể phản ánh hình ảnh và lý tưởng duy nhất của đảng. Một người dùng Twitter phản hồi, sau tất cả những điều này, họ sẽ nói rằng bạn phải hạnh phúc sẽ không đúng về mặt chính trị nếu bạn không hạnh phúc. Có vẻ như cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là bịt miệng. Một người khác nói, tôi không thể nói bất cứ điều gì ngoài lời khen ngợi. Dân số Trung Quốc là một ẩn số. Kính thưa quý vị, trên thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tìm cách giấu giếm số liệu về dân số, thực chất bởi danh xưng quốc gia đông dân nhất thế giới, quốc gia đông dân, cường quốc thế giới đều là những danh hiệu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc cần duy trì. Là một quốc gia rộng lớn, đông dân nhất, Trung Quốc có nguồn lao động bất tận, cần thiết cho các nhà máy trên thế giới. Như vậy mới có thể thu hút thị trường rộng lớn của các doanh nhân nước ngoài và mới có nhóm người tiêu dùng trung lưu đáng ghen tị. Đồng thời như vậy, khi đăng ký các khoản vay của Ngân hàng Thế giới, Trung Quốc mới có mức thu nhập bình quân đầu người thấp, mới có thể đe dọa đến khả năng huy động chiến tranh của các quốc gia khác. Đảng Cộng sản Trung Quốc có quá nhiều lời nói dối cần được che đậy và cần theo dệt những câu chuyện bị đặt mới. Từ 80 triệu nạn nhân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc sát hại, gồm số người chết đói trong 3 năm thiên tai, đại nhảy vọt, tới phong trào chống cực hữu, cách mạng văn hóa, đến cuộc bất hại Pháp Luân Công, đàn áp người dân Tân Cương và Tây Tạng ngày nay. Phải chăng tất cả họ đều được tính vào con số này? Trong danh sách các thảm họa lớn nhất thế giới, Trung Quốc chiếm tới 6 thảm họa mọi người sẽ tiếp tục truy hỏi từ trận động đất ở Đường Sơn cách đây 40 năm đến trận động đất ở Vân Xuyên, khu tự trị người Khương, tư Xuyên vào năm 2008, từ cơn bão Nina vào năm 1975 đến sự cố vỡ đập của hồ chứa Bản Kiều, tỉnh Hà Nam cùng năm, đến trận lụt Trịnh Châu và bệnh dịch COVID-19 ngày nay, thử hỏi có bao nhiêu người đã chết ở Trung Quốc? Rốt cuộc số liệu dân số giảm chiếm một vị trí như thế nào? Trước đây, người ta than thở về sự mong manh, nhỏ bé của sinh mệnh. Nhưng trong chế độ hiện tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngay cả một con số thống kê về cái chết của người dân Trung Quốc, họ cũng không thèm quan tâm, không thèm ghi lại. Điều này để ta thống thí, rằng sinh mệnh con người là đáng giá ngần nào, nhưng khi sinh mệnh biến mất, đến cả một con số đối ứng cũng không được Đảng Cộng sản Trung Quốc cung cấp cho. Là một người Trung Quốc đương thời, thật thê thảm và bất hạnh biết bao, tôn nghiêm của một sinh mệnh bị trà đạp không thương tiếc. Trong tây du ký của tác giả Ngô Thừa Ân, hồi thứ 64 kể rằng, đường tăng cuốn theo làn gió âm lạc vào âm Mộc Tiên và gặp gỡ bốn vị lão nhân. Tại đây, đường Tam Tạng đã cùng họ đàm đạo, thượng trà, ngâm thơ, trong đó có một câu nói đã trở thành kinh điển và hàm chứa rất nhiều huyền cơ. Nhân thân nan đắc, trung thổ nan sinh, chính pháp nan ngộ, toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên. Nếu theo lời đường tam tạng thì may mắn lớn nhất của sinh mệnh then chốt là nằm ở ba điều. Đắc được thân người, sinh ở trung thổ, gặp được chính pháp. Tiếc là dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thần châu đã không còn là thần châu, người dân Trung Hoa cũng đã quên đi cái gốc của mình.